đông nhẹ nhẹ bước qua xuân hôm nay đã về mai đào khoe sắc đón chờ mùa yêu này đã về đây xuân đang đến bên em tình ta trao sẽ ấm nồng ta hân hoan khúc ca đón mừng chào một mùa xuân mới nhẹ nhẹ bước qua xuân hôm nay đã về mai đào khoe sắc đón chờ mùa yêu này đã về đây xuân đang đến bên em tình ta cho sẽ ấm nồng ta hân hoan khúc ca đón mừng chào một mùa xuân mới tim nhộn nhịp nói lời yêu thương